chân khí trong một cái nhà thì nó chia thành hai yếu tố trước hết là cái chân khí đối với cả cái căn nhà đó phải chọn được cái nhà nó phù hợp với cả cái hướng của mình đúng không ạ dân gian thì có nhiều cách lựa chọn nhưng mà về cơ bản là cách cách lựa chọn ví dụ sử dụng bát trạch minh kính chẳng hạn đi thì là chúng ta chọn được cách hướng là đông trạch và tây trạch thì cái tỷ lệ hợp hướng của anh chị là 50 phần trăm thì với cái tỷ lệ 50 50 như vậy thì là nó không có đảm bảo được tính chính xác cho nên phong thủy tam nguyên không có lựa chọn phương pháp mà chọn hướng nhà theo bát trạch minh cảnh mà phong thủy tam nguyên sử dụng cái phương pháp định long của tam hợp phái khi định long tam hợp phái thì mỗi một người một tuổi thì chỉ hợp được khoảng tối đa là hai hướng còn không thì chọn được cái hướng duy nhất ngoài cái việc mà cái kết hợp cái uh, mạch đất thuật mạch hợp tuổi ra thì chúng tôi còn phải kết hợp cả yếu tố long vận và thủy vận của đại cục để tôi xem xem là với cái tổng thể với cái vận mạch đó thì ra loại trừ những một số trường hợp cho nên là cái việc chọn lựa hướng nhà là cái việc rất là quan trọng yếu tố thứ hai là yếu tố nhân khí đó là cái tính hòa hợp của cái người trong gia đình với nhau nếu như mà trong căn nhà mà các cái tuổi mà nó cũng xung hình phá hại với nhau thì chắc chắn thì nó sẽ gây ra cái sự nhiễu loạn về khí bản thân cái sự nhiễu loạn về khí này nó sẽ là ảnh hưởng trực tiếp đến cái khí ở trong cái căn nhà của anh chị nếu như mà những người ở trong nhà mà rơi vào các tuổi quý nhân lộc mã tức là thần tài là quý nhân là những người tuổi hợp tam hợp nhị hợp hay ngũ hợp thì cái hợp khí này sẽ kích hoạt cái sinh khí trong nhà của chúng ta nó trở nên vượng hơn rất nhiều trong nhà thì chúng ta phải luôn luôn giữ một cái trạng thái là vui vẻ đúng không ạ chúng ta thật là vui vẻ lúc nào cũng cởi mở chia sẻ và lúc nào cũng cười tươi thì cái phần đó nó tạo ra cái cát khí cái cát khí trong gia đình ở đây tôi muốn nói đến đó là cái sự đoàn kết đó là vui vẻ đó là à, tiếng à, cười đùa của trẻ con đúng không ạ đó là những cái lời nói yêu thương trong gia đình cái chuyện này nó gọi là cái nhân khí và nhân khí này nó sẽ kích hoạt cho phong thủy để đem lại cái uh, may mắn và đem lại cái tài vượng cho cái căn nhà của anh chị